cô chú anh chị đã theo dõi kênh của Phước lâu thì à, sẽ biết được hoàn cảnh của ông ông thì bây giờ cũng à, đi vệ sinh rất là khó khăn à, bị cái guột để lòi ra ông bên vậy nè ôi chào tổng chào chào ông hai luôn ờ chào chị châu ốc gì ốc tháp hả mình à, ít thích ờ. ờ rồi con chào ông hai nha cái gầy khỏe không không khỏe <laughs> nè ngồi đây đi cho nó ờ, khỏe ngồi đi con ngồi ở đây rồi Để vô trong chút xíu thôi ra à vệ sinh hả à, vậy thôi vậy vô đây để anh mở đèn lên ông vệ sinh vệ sinh đi con đây con đốt nhang cho bà cho mở đèn lên À. <laughs> dạ để con đốt cây nhang cho bà nha đây ờ, là bà hai cô chú anh chị cái nhà này cũng là hồi xưa để ờ, hồi xưa ờ, hỗ trợ cho bà cũng nhờ sự chung tay góp sức của quý mạnh thường quân á ông bà thì bên đạo thiên chúa hồi xưa là bà ở bên đạo phật rồi nhưng mà à, lúc mà còn nghèo á nghèo rồi chưa cất nhà đó rồi bên ờ, thiên chúa người ta kêu bà ờ, như là cũng uh, truyền đạt gì đó rồi nói là để mình uh, vô đạo uh, đạo uh, đạo thiên chúa đi để khi mà bà mất á có bên họ sẽ hỗ trợ lo hết dạ ghé thăm bà nha bà hai hút nhang cho bà con và liêm đây để họ đem ghim cho liêm luôn nha hai liên ghim vào một cây bàn thờ nào xưa cũng mua luôn nè thờ này mua như cũng ờ, ba bốn triệu gì đó hai ngăn để thờ cho bà nhà này nói chung là đồ vật dụng trong đây đều ờ, mua hết tủ nè bà ở được có mấy bữa thôi bà bốn năm bữa gì đó thì bữa nay ghé lại đây để ờ, gửi tiền cho ông đợi ông ra tí xíu nha đây mình sẽ đi vòng vòng bếp nút nhà vệ sinh rồi nói chung là đầy đủ hết chỗ rửa tay luôn sàn nước Tức cái nhà này lần trước cũng uh, cận Tết luôn á cô chú anh chị bàn giao là ngày 28 29 Tết á ừ, ừ. đợi ông ra rồi uh, gửi ông tiền tiền cái tiền à, tiền này là tiền à, quỷ nha quỷ của ông chứ ờ, cũng phải là tiền của Phước nữa quỷ mà của Quý Mạnh Thường Quân á hỗ trợ cho ông á và Phước ờ, giữ lại con đốt nhang rồi ra đây nào ông cho nó mát không quen ở nhà cũng kêu tôi lại kêu nãy giờ lắm ngồi đi ông dạ ngồi đi ông ngồi ngồi đó đi con ngồi đây cho ủa cái ghế này ờ, ông thiết ông thiết kế hay vậy chi vậy à, làm ghế quay luôn hả ồ ghê vậy ta có chân nè à tự mình làm luôn hả gì không <laughs> giống như ghế giám đốc ha ngồi đi ông. <laughs> giám đốc <laughs> cũng tháng gửi rồi đó mới ghé lại thăm ông nè khỏe không đi nắng quá trời mấy ngày mưa đi vòng vòng đi tiền giang đồ mai cũng đi tiền giang tiếp đi bàn giao nhà cho bà cụ kia dạ, dạ. À. nhiều lắm dạ. dạ đây gửi tiền à, cho ông nè hồi à, mấy ngày chi phí là ờ, tiền sinh hoạt mình còn không ừ. đợt rồi đưa 5 triệu á dân đi tính đi ờ, tính bữa nay là đi nhà thương à, bình ấy không đi đi nhà thương làm gì không nằm mệt dạ vì ờ, đi nó ra thôi giờ không ấy đi uh, chạm đi nên bữa nay bữa ngày mai thì nó xuất viện dạ yeah. ngày hôm qua xuất viện rồi bữa nay mình đưa thứ năm thì nó có chỗ nằm ờ. mà bệnh nó không có đi mình nằm ở nhà ừ, nó mệt cái đau nữa thường lớn tuổi rồi giờ nó phát ra thêm nhiều bệnh nữa ha ừ. chích nhưng mà bây giờ mà chích mà từ trăm ngàn là ra bác sĩ tư không được ờ. tư trăm rưỡi đó trăm gửi. Ừ, hồi ờ, tháng tư hay gì á cuối tháng tư tới giờ là giữa tới gần giữa tay tháng 6 rồi. rồi luôn, banh luôn banh luôn 5 triệu banh luôn thì bây giờ con còn giữ ông 22 triệu đây nè ông uh, lấy bao nhiêu để con biết con đưa để cho thì em đưa dạ thì bao nhiêu bây chừng nào xuống thì xuống dạ Chứ, ờ, thì để con vậy tiếp tục đưa ông 5 ừ. triệu nha cứ ừ. đưa 5 triệu đi ừ. 5 ừ. triệu nữa thì uh, uh, 22 mình trừ cho 5 triệu thì còn lại uh, ờ, 17 còn còn đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 có nhỏ hơn mình bình dương không gửi về cho anh triệu bạc nữa đi tốt triệu hai ba bốn năm nè nào ừ. năm triệu một triệu hai triệu ba triệu 4 triệu 5 triệu là con còn giữ 17 triệu nha ờ, đáng lẽ ra thì ờ, dạ ừ, ờ, ờ vậy cái tiền này là của ông á hồi xưa còn dư lại dư lại mấy chục triệu đó thì con gửi từ từ trong xây sở cũng uh, năm mấy nay ừ, năm mấy nay rồi tôi nghiệp chứ không có này tao chết ừ. bởi vì ờ, nhà nước đâu có ủng hộ chữ thập đâu có rồi quyền không cho rồi xã không cho gì chứ giờ là mình không còn ờ, được hỗ trợ gì hả cắt hết, hả cắt chỉ còn người già còn không người già còn hai trăm mấy đó dạ. hai trăm bảy ừ. rồi mấy cái mà bệnh tật thì hết không rồi nghèo thì mất sạch hết rồi rồi ờ, ở ấy cho gạo ăn có, có hai tháng mới cho được chục ký gạo ai đá chục ký gạo thì nếu tính ra cũng đủ tại vì ông giờ ăn cũng đâu có ừ, nhiều sữa còn uống đều không còn, còn ha rồi nhà thờ thì cũng thứ hai tháng mới có được dạ. cũng có gì có chỉ gạo ai cho gì thôi lấy đó ha lấy nói rồi dưới ăn uống là tôi không về tôi cũng nhờ cô bác có bán hàng bông đó dạ cho này cái đỡ ăn hoài à. cá mắm đồ cũng cho nó gai gán giữ gìn sức khỏe nha gán trở chắc kiểu nó hay quá rồi chúng mình thấy nó kỳ quá giờ là trong mình là khó chịu nhiều hơn xưa nhiều là yếu hơn phải không yếu hơn. chứ ông năm nay là tính ra chín mươi mấy rồi ta tám mươi chín tám mươi chín này hả tết năm chín mươi tết này nữa là chín mươi ha ừ. dạ thôi năm vài năm nữa đi vài năm nữa đi cái bây giờ nó thẳng là sống người tôi nhờ thôi không còn tiền bạc mà tôi nhờ tôi không có là chết tôi chết luôn dạ yeah không có đâu tôi chết không có ai không có Kho ăn miếng miếng nè cò hả Kho ăn miếng miếng nè ăn gì á đâu em mời em coi coi Ờ không có ai chục ngàn tép rồi em lạc Em lạc em lột ra ờ Rồi mua mười ngàn ba sa bỏ vô Cái bụng ba sa dạ. đó là ba chục ngàn ờ. Mà không ăn bữa nãy ba bốn bữa rồi à nè Rồi mỗi lần ăn có hâm lại không Hâm Hâm nóng nóng lại ăn Dạ Ủa, mình phải hâm lợi chứ không hâm lợi ăn không tốt cho sức khỏe nha dạ, giữ tiền kỹ nha thật ra cô chú anh chị đáng lẽ ra là có lẽ là phước ờ, sẽ uh, trao hết cho ông nhưng mà rồi, tuy nhiên nó không đã bị mất hết mấy lần rồi nhiều không dám giữ dạ. được, dạ hay được vô giết luôn ha ừ. cất cho kỹ nha dạ. à chị châu em uh, cho chị trăm ngàn nè trăm ngàn này ừ. tiền của em đó trăm ngàn mới mới đi qua đây nè trời ừ. ơi ừ chị nghiệp đi bắt ốc rồi uh, làm gì đi bắt ốc biết rồi cho dịch rồi nuôi dịch rồi hả nuôi được mấy con hả có một con mà còn cái đám thôi sao vậy chuột hai con à? chuột hai con hả nè anh em gửi chị dạ, dạ. để uh, mua gì đó ăn còn ăn chay trường không ăn chay mà nuôi dịch bán hả gì nuôi dịch bán à, dịch thì giống như cái đó là cái uh, sinh, sinh, sinh vật để uh, giống như là cho con người phải không phải vì không có gì phải không dạ. ăn thí mùi nó cũng cắt luôn Ê, cắt lên cho tôi thoát à thoát nghèo luôn thoát nghèo luôn hả trời ơi cho tôi đựng từ cái chai mũ con mất từ hộp lớn mà cho tôi thoát nghèo là sao vậy tôi mùa coi cha mẹ ăn cái nữa trả lại với mấy ông bằng việc cái gì đó ờ à, vậy đó hả hả thôi vậy giữ gìn sức khỏe nha ờ, rồi ờ, còn giấy có ờ, chụp lại không dạ giấy rồi đó đâu lại đây coi đây cho tấm hình ừ. rồi thôi Diệu Phước xin chào cô chú anh chị nha ừ, hẹn gặp lại uh, clip sau để bữa ờ, nào đi chụp tấm hình đẹp đẹp rửa đem xuống trong nha ừ. để kỷ niệm mưa gió